trước mặt các bạn thì hiện tại là tuyến à, là nhân viên bán hai cái xe này thì à, một cặp sắt N200S được à, khách hàng tin tưởng và trao niềm tin cho ô tô Hút Cường Minh Tuyến để à, Tuyến à, được đáp ứng nhu cầu à, làm xe cho quý khách hàng để à, chúng ta quý khách hàng có à, nhu cầu để chạy hàng hóa của những à, tháng cuối cùng của năm 2022 và đầu 2023 thì đối với xe N 200 s này thì hiện tại tải trọng của nó là 1 tấn 9 à, phân khúc vào thành phố nha các bạn N200S thùng kính tiếng là một cặp màu xanh thì à, giá xe một cặp màu xanh mà tiếng tặng luôn hai cái mã lướt gió cho khách hàng của tiếng thì xe này tiếng bán là 430 đã bao gồm à, mua nước à, mua nước gió nha gọi là mão thì um, xe này hiện tại tiếng bấm về biển số mặc dù uh, số nó không uh, ưng ý cho lắm nhưng mà bấm còn một lúc thì các bạn thấy cái sự khác nhau hoàn toàn nó chỉ giống là số 7 thôi còn số đuôi là nó không giống gì cả thì tiếp theo nữa thì uh, cây là một cặp xe rắc màu trắng cũng là N200S và N350S thùng bạc đang đợi uh, quý khách hàng nào nhanh tay để uh, sở hữu em em này thì hiện tại hai em này chưa có chủ thì hiện tại là xe này thì giá lăn bánh đâu đó rơi tầm khoảng là 440 tùy tùy theo uh, các bạn lấy biển số về đâu thì xe này với kích thước là lòng thùng của thùng bạc là 4m377 và chiều ngang là 1m82 và chiều cao là 1m88 thì linh hoạt cho các bạn chở hàng hóa thì theo như số liệu thống kê của Zack của uh, à, Zack mà bán ra thị trường của nó à, đầu từ đầu năm 22 đến nay là hơn là gần 2.000 chiếc trên thị trường Việt Nam thì ờ, chứng minh rằng cho chúng ta thấy rắc hiện tại là đang gọi là một xu hướng một lợi thế khi giá thành vừa vừa túi tiền mà lại đạt hiệu quả kinh tế cao à, mau thu hồi lại vốn còn chần chờ gì nữa các bác tài hãy à, bác tài hoặc là anh chị hãy liên hệ với tiến để sở hữu cho gia đình mình một trong những chiếc xe sắt N350S và N200S có phân khúc 1 tấn 9 hoặc là 3 tấn 4 nha giá hai con này không có gì thay đổi giá như nhau à, muốn biết thêm thông tin chi tiết thì hãy liên hệ tuyến để tiến cập nhật và để cho quý khách hàng một cái giá thật là hữu nghị cái giá tốt nhất thị trường nha không nơi đâu bán xe rẻ không nơi đâu bán xe rẻ hơn ngoài tiếng ô tô Phú Cường hãy liên hệ ngay để gặp Tuyến, chuyên viên tư vấn. Goodbye.